Thưa quý vị, một liên minh gồm khoảng 50 ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu trên thế giới như là Barclays, UBS hay là Wells Fargo đã vừa thu hút được hơn 100 triệu đô la đầu tư để nghiên cứu ứng dụng của công nghệ chuỗi khối blockchain. Công nghệ à, blockchain uh, blockchain mà chỉ cách đây ít lâu người ta vẫn còn gọi nó với cái tên là công nghệ của tương lai thì giờ đã dần chứng minh được sức ảnh hưởng sâu rộng của nó trong ngành tài chính ngân hàng. Và tất nhiên, ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc. lãi suất không hấp dẫn chuyển ngân hàng dịch vụ không tốt chuyển ngân hàng khuyến mại hấp dẫn chuyển ngân hàng để có thể tiếp nhận một khách hàng mới như vậy thì hiện nay các ngân hàng phải bỏ ra cái khoản chi phí trung bình là khoảng 1 triệu 250 ngàn đồng trên mỗi khách hàng. Tuy nhiên nếu ứng dụng công nghệ blockchain vào hoạt động này thì cái chi phí này có thể giảm chỉ còn 250.000 đồng mà thôi bởi vì nhờ công nghệ blockchain mà các ngân hàng có thể sử dụng thông tin của nhau. Sở dĩ các ngân hàng có thể tin tưởng lẫn nhau là nhờ cơ chế ưu việt của công nghệ chuỗi khối blockchain. Hiểu nôm na, blockchain là cách lưu trữ thông tin với hai ưu điểm nổi bật, không thể bị làm giả và giảm thiểu rủi ro nhờ được quản lý phi tập trung, tức là không chỉ có một trung tâm lưu trữ. Hơn thế nữa, blockchain còn giúp cắt giảm tối đa các khâu trung gian trong mọi giao dịch. Ví dụ, người dùng gần như có thể chuyển tiền trực tiếp cho nhau nhờ blockchain. Điều đã được chứng minh thực tế qua thử nghiệm ứng dụng blockchain vào việc chuyển kiều hối của công ty Napas. Trước này nhé, người dùng khi chuyển từ nước ngoài về bạn chỉ biết bạn nộp vào cho ngân hàng. Rất khó để bạn biết được người ở Việt Nam thực sự nhận được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu sau nhận được. Cái cải thiện lớn nhất lúc mà bọn mình chạy cái thử nghiệm thì chỉ một giây sau bạn nộp tiền vào bạn biết ngay lập tức là tỷ giá hôm nay là bao nhiêu, tiền phí là bao nhiêu, người ở Việt Nam sẽ nhận được bao nhiêu tất cả ngân hàng này cũng đang chạy đua trong quá trình này và cũng kết hợp với rất nhiều các công ty fintech tìm cái cách thức để mình có thể đưa công nghệ blockchain vào các sản phẩm dịch vụ hiện nay. Không chỉ là vấn đề về dịch vụ, giới chuyên gia cho rằng việc ứng dụng blockchain còn giúp ngành tài chính ngân hàng giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nghiêm trọng hơn nhưng lại với chi phí rẻ hơn. Ví dụ như là anti money laundering là chống uh, rửa tiền. Cái chi phí của những cái lĩnh vực này rất là cao à, thì thì cái cái ờ, công nghệ blockchain đó có thể làm cho các hệ thống nó mạnh hơn thứ hai nó nó minh bạch hơn thứ ba nữa là chi phí nó sẽ thấp hơn theo khảo sát mới công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong vòng 7 năm tới sẽ có đến 10% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu được lưu trữ nhờ công nghệ blockchain. Dù hiện nay các ngân hàng định chế tài chính tại Việt Nam đã có bước đầu nghiên cứu tìm hiểu về ứng dụng blockchain, nhưng giới chuyên gia nhận xét sự chuyển động này còn chậm, chưa bắt kịp tốc độ phát triển rất nhanh chóng của blockchain trên thế giới.